hơi nóng tính có hay ghen em rất thích bạn gái là biết ghen tính lại lại nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về rồi mình, rồi nhà tắm uh, em không đi mà ngủ em <laughs> tệ mời bạn nam mời bạn mời bạn nữ chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn về nhau cho mọi người cùng nghe nha dạ em ờ, tên là lương văn hưng ờ, quê quán ờ, ở tây sơn bình định nghề nghiệp em hiện tại là lái xe và quản lý đội xe công ty năm nay 28 tuổi quản lý xe ở đâu quận mấy dạ công ty em ở bình thạnh ạ dạ lúc trước thì em cũng ăn học em học ngành y rồi à. gia đình em cũng có một chút khó khăn rồi em tự em chuyển đổi nghề rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y rồi cảm ơn em rồi mời bạn gái giới thiệu à, dạ em chào chị Cát Tường chào anh Quyền Linh à, chào anh bên ấy dạ em chào quý vị khán giả à, em tên là Huyền năm nay 24 tuổi à, em thì à, trước đây học dược nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm xe bất động sản à, em lớn lên ở Bình Thuận và đang à, làm việc tại quận 3 À, trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Thế dạ. cũng giống giống nhau ha. <laughs> Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới dạ. thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á, thì um, năng khiếu nổi trội á, thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập, công việc uh, gia đình hay là quán xuyến nhà cửa hoặc là nấu ăn nội trợ. Tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Ừ. Về điểm yếu thì uh, hơi nóng tính, có hay ghen hơi lười dạ nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước có thì em ờ, đã điều tiết được những cái cái cái đó ghê vậy là tốt rồi ha dạ. rồi mời bạn nam à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì dạ điểm mạnh em là chơi được tất cả các ờ, môn thể thao dạ. em có điểm yếu gì không bây giờ em chỉ có cái cái tính lầy lầy rồi cái... lầy lầy lầy cỡ nào nhậu thì nhậu cho tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về thôi thôi Trời, dạ. này này cũng mệt rồi nha Nhà ông xỉn vô có quậy không? Dạ không, em ờ, hiền lắm chị ơi ừ, Ai quýnh em, em chạy rồi, em biết quýnh lại Chứ xỉn Ở vô Tây là... Sơn, Bình Định mà Dạ. Có võ không em? Dạ thưa anh em không có giỏi nhưng mà em đủ ờ, tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi Rồi vậy tốt rồi Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi Vậy là Còn... lâu rồi bao nhiêu năm không có bạn trai rồi không buồn hả không có ai chia sẻ tâm sự rồi rồi không có cái người ờ, chăm sóc mình không buồn hả em À, dạ nhưng mà lúc đó thì cái ờ, mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình cũng là một cái duyên thôi lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ thì ờ, à, em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa thì cuối cùng có mình em được chọn còn các chị thì không có được cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên cái duyên ờ, tới dạ, mình Vậy đến hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không dạ à, em có được mấy mối tình rồi Dạ, thưa anh em được hai mối tình ờ, sau đó. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi nghe chữ nhậu là nó không không thể tin rồi đó mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm này em nhậu xong em làm gì em nhậu xong ờ, nhiều khi cái nhà tắm ờ, em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em <laughs> tè có nghĩa là em nhậu sỉnh em muốn vô toilet em vô buồn ta không dạ cứ thái cửa mở thì mình đi là tè vô dạ, <laughs> tè hả nguy hiểm nha em rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á có đâu anh em ờ, ít khi rủ bạn ờ, đi nhậu ở nhà lắm ra quán xong rồi về ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán có thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi lúc mà xịn quá rồi xịn xịn chứ phải đọc được cái chữ toilet hay là ở nhà đâu có chữ toilet đâu không phân biệt được cái phòng đó hả thì thấy cái cửa nó vuông như nhau mà trời ơi rồi sao là cứ bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người chồng định tè mà vô gặp gì gì quát cho rồi chạy tè luôn hồi xưa giờ có có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi dạ không chỉ có một lần duy nhất đó thôi à <laughs> dạ. trời đất ơi nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa ừ. rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao mét năm lăm trở lên da trắng tóc dài rồi công việc ổn định mọi cái ờ, chỉnh chu giống như biết nấu ăn giống như bạn nữ nữ bên kia nói thì em rất ok có ghét cái tật xấu nào phụ nữ không càm ràm nhau em rất thích bạn gái là biết ghen bên này ghen lắm mà nha dạ. ghen mới yêu thương mới ghen chứ bà, bà ghen lắm á đi với cô nào là nhìn thấy cô? là không được đâu á chịu nổi không nổi hết nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được già dạ, qua năm cưới luôn được rồi ha thôi bây giờ sẽ có cái vụ tè tè à, đó nó hơi kỳ chút thôi nhậu vừa tới thôi vui nhậu thôi rồi lúc đó xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu nha cái này phải kiểm tra lại nha dạ rồi có mẫu người lý tưởng nào không dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh Ví dụ cái răng khởi này giống như ca sĩ hồng nhung cũng đẹp cười có duyên có hai má đồng tiền giống như các tường răng khởi đều hết được không cười suốt ngày luôn được không <laughs> dạ cũng tạm được được luôn hả dạ được luôn răng đánh đều mà cười từ sáng đến chiều là nhưng mà lắm anh nghĩ chắc ờ, em nghĩ chắc không có cái ờ, không đều đâu <laughs> dạ dạ anh làm gái rất là dễ thương ha dạ. nãy giờ em ờ, nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận ảnh như thế nào dạ thứ nhất là cái độ chân thành đó anh dạ cái khai lắc mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi, Đúng rồi. cũng là để mà biết trước luôn đề phòng dạ ừ. mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói với luôn đi về ngoại hình á thì ừ. em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi sức khỏe tốt luyện tập thể thao đó anh có mẫu hình nào bên đây giống hồng nhung thì tùm lum la đó dạ em thì chỉ thích ờ, mỗi mình công vinh thôi ạ à. rồi rồi Công vinh á cũng được nói chung là dân tây sơn cũng chắc da chắc thịt lắm á cũng biết tí võ anh này cũng dễ thương nói chung là thật tình dạ rồi có uh, nỗ lực trong uh, cuộc sống phấn dạ. đấu vươn lên dạ. được á anh thấy được có cái điều gì em không thích ở bạn trai nóng tính đừng có vũ phu đừng có ờ, xa lầy quá thôi còn tất nhiên là trong công việc với lại bây giờ anh đó cũng ờ, cũng đang có sự nghiệp á ừ. thì ờ, phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi dạ. là được bây giờ mình hỏi ý kiến người thân hôm nay em đi với ai dạ em đi với anh họ sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty rồi, rồi cho chị gặp đại diện bên nhà gái ạ em xin phép chào anh Nguyễn Linh rồi, chào chị Tường à, chào anh Hưng xin phép chào phía bên uh, À, nhà trai luôn ạ à. và chào tất cả quý vị khán giả em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này hưng đi với ai hưng dạ em đi với dì với lại chị dâu ạ à. dì thấy uh, cháu uh, dâu tương lai bên kia thế nào dì thấy cháu bên này cũng được hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội rồi rồi cảm ơn dì rồi bây giờ mình mở màn uh, kéo cái hàng rào ra cho hưng với huyền gặp mặt nha mở rào anh tặng em dạ em cảm ơn coi giống công vinh không em dạ cũng hơi giống cho anh hỏi em ở huyện nào bình thuận ạ nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này <laughs> dạ <laughs> em thấy anh như thế nào ấn tượng của em thì anh cũng ờ, rất là dễ thương dạ rồi, cảm ơn em dạ rồi hát hát tặng bạn gái luôn đi em à, hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe <laughs> thì rất mong à, em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay dạ bài hát uh, ờ, có tựa đề gì hát rồi sẽ biết em ha dạ anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng anh sẽ là gió lòng để em là máy bay anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ anh sẽ là <laughs> thôi cảm ơn trời ơi thôi, hát không đi, hết được bài nữa may là nói gì chưa hát cho ai nghe đó dạ về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha em có thể làm dâu được không Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông tí cho nên là cái việc làm dâu thì dạ. không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng của em rồi đi công tác xa rồi em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình cho nên nó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì à, em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương mình là một người thất bại 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa mỗi khi em cần là có mặt anh À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở ờ, cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được à. nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu chưa có vợ yeah. Dạ. nên là anh đi được à, chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác làm trong trung tâm đào tạo lái xe hoặc là anh mở một cái phòng mạch nhà kho hoặc là ờ, tiệm thuốc tay thì đó là cũng trong cái ngành anh học cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi dạ đúng rồi lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi dạ, đúng rồi. anh nghĩ rằng tại sao mình không có mình học ra mình có nghề rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa dạ. cái nghề đó mới phát triển kinh tế được dạ, đúng chứ rồi. em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi ha đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ uh, đi xa dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em hay quá à, chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn rồi để tay tay vào nút bấm trái. nha bấm nút hay không là quyền của các bạn vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nhé. Một. Rất ổn đấy, rất hợp lý. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm, nắm tay, tay bạn gái nào. Anh thấy uh, cặp này có tương lai rất là tốt.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 Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn đó là một chiếc TV Akino 40T2 truyền hình vệ tinh thu được hơn 300 kênh truyền hình miễn phí trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.